Chào quý phụ huynh, các thầy cô đồng nghiệp và các em học sinh thân yêu. À, các con học sinh lớp 10 đang lớp 9 thì lớp 10 đúng không cô? Đúng rồi, của sở Hà Nội vâng. vừa trải qua một kỳ thi vâng. kết thúc với các bạn thi hệ thường đúng không? Và chiều nay các bạn chỉ đấu các môn chuyên nữa. Đúng rồi ạ. Các con vừa làm xong bài môn toán và thầy Trung và cô Loan đã nhận rất nhiều cuộc điện thoại báo tin thắng trận từ các con vừa chiến đấu kỳ thi vào 10 của sở Hà Nội về. Rất là vui. Rất là vui thầy. Thực sự uh, đề hôm nay cũng không phải dễ hẳn đâu cô đúng không? Đúng Có rất nhiều nỗi, nỗi nhỏ các con vẫn bị mắc phải. Và hôm nay trong buổi livestream này thầy Trung, cô Loan và các thầy cô Tolia sẽ giải đáp, phân tích và định hướng cho các để con. cho con xem cái các con được bao nhiêu điểm đúng không? Đúng và quan trọng là các bạn lớp 8 thì sẽ phải học cái gì khi anh chị vừa trải qua kỳ thi. Các bạn lớp 8 phải xem thêm các con phải nắm bắt kiến thức gì đúng không? Để đúng con rồi, đúng rồi. chuẩn bị hè này là để thời gian để các con ôn luyện những kiến thức liên quan đến các đề thi đúng chưa các cô rồi, đúng ừ, rồi. Uhm, và thôi để không mất thời gian của các con à, tôi và cô thanh lan sẽ chữa ngay để vâng. cô nhìn thầy nhỉ vâng và bây giờ cô xin phép nhường sân khấu cho thầy trung và thầy trung và các bạn sẽ cùng nhau xem định hướng câu số 1 và giải câu số 1 và các bạn cùng theo dõi xem là mình đúng ở chỗ nào và sai chỗ nào cần rút kinh nghiệm chỗ nào các bạn nhé cảm ơn cô thanh lan vâng, mình sẽ làm nhanh câu một Câu một này trong đề thi thì đúng là câu cho điểm rồi. Và ý đầu tiên là tính giá trị biểu thức A khi x bằng 4. Các bạn phải nhớ này, tất cả thầy cô dạy các con đều chú ý rồi. Các con thấy x bằng 4 đúng không? Thì thêm thầy chữ thỏa mãn điều kiện vào. Nhá, thêm chữ thỏa mãn điều kiện. Rồi mới thay vào thì ờ, x bằng 4 căn x bằng 2. Các con thay vào là có kết quả luôn. Và cái câu B là câu chứng minh và câu C là cái câu tìm giá trị lớn hơn nhất. Câu B này thực sự chứng minh rất đơn giản. Các bạn chú ý này này. Đây là biểu thức x trừ 1, đúng không? Thì chính là căn x trừ 1 và căn x cộng 1. Vậy chúng ta có mẫu thức chung là căn x trừ 1 và căn x cộng 1. Vậy chúng ta quy đồng lên, rút gọn, kết quả xong. Và bây giờ cái câu C, các con nhìn nhá. Tìm giá trị biểu thức x để p bằng cái này đạt giá trị nhất. Vậy chúng ta xem p là cái gì trước, đúng không? Đây, P của mình sẽ bằng 2 lần A nhân B đúng không? A là căn x cộng 1 trên căn x cộng 2 nhân B, B rút gọn kể cả B là lấy cái chỗ rút gọn nhá, là 2 trên căn x cộng 1. Rồi, cộng với căn x. Đó. Rút gọn này thì chúng ta còn 4 chia cho căn x cộng 2 cộng căn x đến chỗ này thì uh, sở nội hơi chiều các con rồi tách trước cho rồi đúng không bình thường các bài là thầy cô tử lộc hai cỏ căn dưới lộc một phải chia hay tách thôi đây sở tách rồi căn x cộng hai thêm vào là xong vậy chúng ta chỉ cần thêm một bước rồi chuẩn dạng toán min mắc cosi hai số dương đó đúng không vậy con chỉ cần áp dụng cosi thôi đúng không với hai số dương là 4 trên căn kdx cộng 2 và cán đích cộng 2 các bạn sẽ có lớn hơn bằng 2. Đúng chưa? Đúng không? Nhân với căn của 4 trên căn x cộng 2 nhân với căn x cộng 2. Nhớ nhá, cô si hai số cái trừ 2 vẫn để ngoài. Và cái này thầy sẽ được rút gọn hết này. Căn 4 là 2, vậy là 4 trừ đi 2 bằng 2. Rất nhiều bạn chủ quan quá chỗ này phải có dấu bằng xảy ra khi nào đúng không phải có dấu bằng đã chứ nhớ nhá các bạn có thể làm trước hay kết luận cũng được đấy dấu bằng khi a bằng b có nghĩa là khi 4 trên cái căn x cộng 2 bằng căn x cộng 2 và các bạn giải ra được là x bằng 0 à. x bằng 0 chưa nhớ thỏa mãn điều kiện nữa cái phần này nhỏ thôi nhưng mà cẩn thận mất điểm đấy các bạn xem kỹ này có ai mất điểm không xem mà vào mừng thầy xem biết có ai mất điểm không nhá rồi kết luận vậy nhá vậy giá trị nhỏ nhất thầy viết rõ ra giá trị nhỏ nhất của P là hai khi x bằng không Vậy uh, câu 1 vẫn là câu trong chuỗi các câu cơ bản đúng không? Các con phải nắm vững và nhớ thầy này, áp dụng cosi. Viết rõ ra chỗ này làm hơi tắt nhá. Và thầy nghĩ cái này các bạn làm được nhưng các bạn hay thiếu chỗ này này. Và kết luận được chưa? Và xem và comment xem cho thầy bạn nào bị mất điểm và bạn nào được điểm cho thầy biết. Và thôi, thầy sẽ nhường cô Thanh Lan câu 2. Mời cô Thanh Lan. Xin chào tất cả các bạn. Và thầy Trung vừa cùng chúng mình đã sửa xong bài câu số 1, bài số 1 rồi đúng không ạ? Và bây giờ cô xin phép tiếp vào câu 2 nhé. Bài số 2 là một bài toán yêu cầu là giải bài toán bằng cách lập phương trình hoặc hệ phương à hệ phương trình. Thế thì với bài toán này thì các bạn nhìn thấy nó dài thôi nhưng mà nó rất là dễ các bạn ạ. Nhìn nhiều chữ nhưng mà lại làm cho các bạn nếu như các bạn nào hoang mang thì hơi bị buồn đúng không? Các bạn cố gắng đọc cho kỹ, gạch chân những cái từ quan trọng trong bài thi nhé. Thế thì ở đây là quãng đường từ nhà An đến nhà Bình là dài 3 km đúng không ạ? Một bài toán chuyển động. Một bài toán chuyển động thì liên quan đến chuyển động đúng không ạ? Thì vận tốc, quãng đường và thời gian. Và các điều đặc biệt các bạn chú ý có 45 phút, đúng không nào? Và đơn vị của vận tốc là km trên giờ. Cho nên các bạn lưu ý nếu như các bạn bỏ qua cái đơn vị mà các bạn quên mất đổi đơn vị là các bạn bị sai. Và bây giờ cô trò mình cùng nhau tiếp tục nhé. Thế thì ở đây là có quãng đường từ nhà An đến nhà Bình là 3 km. Buổi sáng An đi bộ từ nhà An đến nhà Bình, đúng không ạ? Vào buổi chiều cùng ngày đấy luôn ạ. An đi xe đạp từ nhà Bình về nhà An với trên cùng một quãng đường như thế. Vâng, quãng đường vẫn là 3 km, đúng không nào? Với vận tốc lớn hơn vận tốc đi bộ là 9 km trên, à, trên giờ. Đề bài yêu cầu là tính vận tốc đi bộ của An. Vâng thời gian đi bộ đúng không ạ? Buổi sáng, buổi chiều ít hơn thời gian buổi sáng là 45 phút. Vâng, và dạ, giả định rằng An đi bộ với vận tốc không đổi trên cả quãng đường. Các bạn ơi, thế thì đối với bài toán này thì có hai cách. Đó là bạn có thể triển khai theo cách lập phương trình hoặc hệ phương trình. Vâng, cô xin phép định hướng theo cách lập phương trình cho nó đơn giản các bạn nhé. Thế thì yếu tố không thay đổi đó là quãng đường. Đúng không nào? Quãng đường ở đây vẫn là 3 km. Và thông thường bài toán người ta hỏi cái gì thì nên đặt cái đó là ẩn. Đúng không nào? Vâng, thế thì đề bài hỏi là vận tốc đi bộ. Đúng không? Vâng, cô xin phép định hướng theo cái vẽ sơ đồ, à vẽ biểu đồ nhé. Ở đây là F, V và T. Được chưa? Đó. Thế thì ở đây ta sẽ nói là An đi từ đâu ạ? À, đi từ nhà An đến nhà Bình. An đến nhà Bình. Đúng không nào? Và đi từ à nhà Bình. Đúng không ạ? Đến nhà à An. Đúng không? Quãng đường vẫn không thay đổi. Đó là 3 km trên giờ. Đúng không ạ? Thế thì ở đây là vận tốc An đi đến nhà Bình là đi bộ. Cho nên là cô sẽ đặt là x. Vâng, thế thì điều kiện của x là gì ạ? lớn hơn không các bạn nhé. Và đơn vị của x đó là km trên à, trên giờ, đúng không nào? Thế thì có quãng đường và có vận tốc theo x rồi đúng không? Thì ta sẽ tính được thời gian đó là 3 phần à 3 phần x đúng không nhỉ? Quãng đường, vận tốc và thời gian. Tiếp theo là đi từ nhà Bình về nhà An thì quãng đường ở đây vẫn là 3 km. Vâng, thế thì lúc về đúng không nhỉ? Đi xe gì? À, lúc về người đó đi xe đạp với vận tốc lớn hơn vận tốc đi bộ là 9 km trên à, trên giờ. Vậy từ đó các con sẽ tính được vận tốc đi xe đạp đó là x cộng với à cộng với 9 đúng không? Vâng, từ có quãng đường có vận tốc thì ta sẽ tính được à tính thời gian, thời gian về đó là 3 trên à x cộng à cộng 9 được chưa các bạn? các bạn luôn trong lời dài các bạn phải nhớ viết diện đơn vị đính kèm mà không có đơn vị là chúng mình bị trừ điểm rất là phí đúng không nhỉ thế thì đề bài cho gì à thời gian gì ạ à thời gian đi gì đi xe đạp ít hơn thời gian đi bộ là 45 à 45 phút từ 45 phút thì chúng mình nhớ cho cô là phải chuyển về tới à thời gian đó là chuyển về giờ vì sao vì vận tốc của mình đó là đơn vị là km trên à trên giờ. Cho nên quãng đường phải để km và thời gian chúng mình phải chuyển về giờ, đúng không? Thế thì ở đây cái này là cô chỉ định hướng các bạn lưu ý là khi trình bày chúng mình chỉ nhìn vào cái sơ đồ, cái biểu đồ mà mình đã à đã làm ở trên này thì chúng mình hoàn thiện lời giải rất là ok, rất là nhẹ nhàng và coi như là mình vẽ được như thế này thì chúng mình đã hoàn thành được 80 cho tới 90% khối lượng công việc rồi, đúng không ạ? Vâng, thế thì ở đây là gì ạ? Vì Đúng không? Thời gian đi à đi xe đạp ít hơn à ít hơn thời gian đi hơn thời gian đi bộ đúng không ạ? Đi bộ là 45 phút. 45 phút đúng không ạ? 45 phút thì bằng 3 à, phần à 3 phần 4 giờ. Và từ đó ta sẽ có phương à phương trình. Phương trình của ta là gì ạ? à ít hơn đúng không nhỉ? Ít hơn thì có nghĩa là lấy cái số lớn trừ đi số bé là ra cái phần à, phần chênh lệch. Vậy ta sẽ có phương trình là 3 phần à 3 phần x trừ đi 3 phần của x cộng à cộng 9 bằng bao nhiêu ạ? À bằng 3 phần à 3 phần 4. Vâng, việc giải cô xin phép nhờ các bạn. Vâng, đối với các em lớp 8 lên lớp 9 thì cô nghĩ rằng là với bài toán này các em giải quyết rất là ok. Đúng không nhỉ? Và ở đây nó là nằm về kiến thức, ở đây là gì ạ? Yêu cầu giải phương trình hoặc hệ phương trình. Được chưa? Cho nên là cái phần giải toán bằng cách lập phương trình ở chương trình lớp 8, các bạn ở chương trình lớp 8 đầu vào chương trình lớp 9 thì các con cố gắng nhớ là phải học kỹ các dạng toán liên quan, trong đó có những dạng toán liên quan đến đề thi, toán chuyển động, vân vân ạ. Được chưa? Và từ đó các bạn sẽ giải được, ta sẽ được là x bằng mấy ạ? À, x bằng 3 x bằng mấy ạ? Âm mấy? âm 12 sao nhỉ? Âm 12 đúng không ạ? Cái này là loại đúng không? Vâng, thế thì ở đây là các bạn nhớ cho cô là điều kiện của nó là x phải lớn hơn không và đơn vị là km trên giờ. Nhưng trong quá trình giải thì các con không được phép viết gì ạ? À, viết đơn vị đính kèm mà chỉ viết là thỏa mãn hay không nhé. Bạn lưu ý, sau đó chúng mình nhớ kết luận để được điểm tối đa trong à trong bài, được chưa? Có bạn nào bị sai đáp án bài này không nhỉ? Cô hy vọng là không đúng không ạ? Vâng, đó là ý số 1 của bài số 2 trong đề thi của mình. Vâng, cô xin phép chuyển sang câu số 2. Đó là một bài liên quan đến hình học không gian đúng không ạ? Rồi. Vâng, thế thì phần hình học không gian vừa rồi thì cô nghĩ là các bạn cũng học học rất là kỹ tại vì năm vừa rồi, năm trước có đề thi Hà Nội có vào, đúng không ạ? Cho nên là năm nay các bạn phòng thủ rất là cao, đúng không? Và hy vọng là tất cả các học sinh của cô và của cả Toliha đều lấy được trọn vẹn của bài này và tất cả các học sinh của thành phố Hà Nội. Ok chưa? Một quả bóng bàn có một có dạng hình cầu. Liên quan đến hình cầu thì các bạn nhớ cho cô là công thức tính diện tích xung quanh và tính diện tích đúng không ạ? Và tính thể tích của à cú hình cầu. Thế thì ở đây là rất là nhẹ nhàng, một quả bóng bàn có bàn dạng hình cầu có bán kính chưa? À có bán kính rồi. Đó là câu 2. R là bằng bao nhiêu ạ? À R là bằng 2 cm này. Đúng không nào? Đó, tính diện tích bề mặt quả bóng bàn đúng không nhỉ? Và lấy pi bằng 3,14 người ta làm tròn rồi đúng không? Thế thì ở đây là công thức các bạn quá là nhẹ nhàng. Câu này là rất là ưu ái cho học sinh của mình rồi đúng không? Thế thì công thức tính diện tích hình cầu ta có gì nhỉ? À ta có F của hình cầu đúng không nhỉ? Bằng bao nhiêu các bạn? À chắc chắn là phải nhớ rồi đúng không? Thì rồi thì phải nhớ chứ nhỉ? 4 pi r à pi r bình. Đúng không ạ? Chúng mình chỉ việc thay số liệu vào là có kết quả ngay. 4 này, pi chúng mình thay bằng 3,10 à, 14 đúng không ạ? Và cái này là ta để sắp xỉ nha các bạn nhé. Ờ, vâng, R bình là hai bình là à 4 và chúng mình nhân ra và ta được kết quả là à cm à cm vuông. Vâng, đó là nội dung của bài số 2, khá là nhẹ nhàng đúng không ạ? Vâng, và bây giờ cô xin phép nhường sân khấu cho thầy Trung. Bài 3 trong đề thi của Sở Hà Nội thì có 2,5 điểm. Và chúng ta gồm hai ý. Ý thứ đầu là giải hệ phương trình thì câu này chắc chắn tất cả các con đều làm được nhưng chú ý thầy các hệ quy trình này chúng ta có nhiều cách giải có thể đặt hàm phụ này có thể giải trực tiếp bằng thế cộng đại số nhưng cái quan trọng nhất đó là các con vẫn phải có điều kiện là y trừ một khác không hay y khác một và khi giải ra được hệ thì nhớ cho thầy thỏa mãn điều kiện và hệ này chúng ta giải ra được uh, x bằng 1 và y bằng 2 nhớ nhá kết luận nghiệm của hệ phương trình nhé không ghi x bằng kết luận dưới dạng nghiệm của hệ được chưa còn vậy bài này rất đơn giản chắc chắn rồi các bạn không thể sai được đúng không thầy nhắc đi nhắc lại trong các buổi giảng off cũng như là các bài giảng online của thầy Lê Hải Trung và tôi hai rồi và sang câu 2 câu 2 này các bạn nhìn nhá xét trong cái mặt phẳng tọa độ OXA xét cái đường thẳng D y bằng MX cộng 4 với M khác không gọi A là giao điểm của đường thẳng D và trục OI. Đây này thầy thấy các bạn nhiều bạn bảo hơi lạ. Thực sự các con bị xa đà quá nhiều vào việc ôn tương giao giữa ba parabol và đường thẳng VS đúng không? Nó không ra nhưng không lạ và không khó. Các bạn đơn giản này. Nó chỉ là gì thôi? Giao điểm của đường thẳng D và trục Y. Trục Y là cho cái gì bằng không? Đúng không? Cho cái gì? Trục Y là trục thẳng đứng là cho x bằng không Vậy thầy chỉ câu A chỉ đơn giản, thầy chỉ cần thay cái x bằng 0. Thay x bằng 0 thôi. Vào cái D thì thầy suy ra được cái y của mình sẽ bằng 4. Vậy điểm A của mình sẽ là 0 4. Rất đơn giản. Cái điểm câu này cực dễ. Đúng không? Tiếp câu B. Câu B vẫn dễ các bạn ạ. Nhìn nhá. Tìm tất cả các sĩ của M để thằng D cắt x tại điểm B sao cho tam giác OAB là tam giác cân ừ đáy bắc cân đúng không tìm b trước tìm b tìm b là gì phải chữa bắn tắt rồi nhá cắt oi cắt oi là cho cái gì mà không rồi cắt oi là cho x bằng không vậy cắt ox sẽ là cho y bằng không đúng không vậy thầy sẽ kể thần thay y bằng không y bằng không vào d thầy sẽ suy ra được không này bằng mx cộng 4 ừ, các bạn nhìn này nó có điểm b đúng không thì cái phương trình phải có nghiệm vậy thầy sẽ giải ra được x bằng mx cộng 4 và x bằng trừ 4 trên m và đến chỗ này các bạn nhìn có mẫu thì chúng ta phải thêm điều kiện m khác không được chưa đó vậy thầy cho sẽ tìm ra được điểm b là trừ 4 trên m chấm phẩy không rồi có điểm B rồi thì bây giờ chúng ta xử lý tam giác OAB cân. Các bạn nhìn này, thầy vẽ một cái hình ra. Tam giác OAB cân. Nhưng các bạn chú ý, O là góc tọa độ, OA nằm trên tiêu Y, OB nằm trên tiêu X. Vậy tam giác này cân thì nó sẽ là tam giác vuông cân và nó sẽ cân tại O. Nhớ nhá, nó vuông cân thì sẽ cân tại O. Mà để tam giác OAB của mình cân tại O thì cái OA phải bằng OB. Điểm A đây rồi thì suy ra OA là cái đoạn từ đây đến đây đúng không? Là 4 suy ra OB bằng trừ 4 trên M. Nhiều bạn bảo thầy, đấy thầy ạ, con để OB mà chỉ 4 M sai rồi con ạ à. phải có chỉ tuyệt đối vì trên hình vẽ là thể vẽ với OB nó chiều dương nhưng biết M âm hay dương đâu đúng không thì nó có thể làm phía bên này và độ dài của một đoạn thẳng phải là số dương vậy thầy phải lấy trị đối chỗ này nhớ nhá rất rất nhiều bạn quên cái trị đối mất điểm đáng tiếc quá phải có trị đối được chưa nhớ các con lớp 8 xem clip này của mình có đoạn thẳng là phải có trị đối được chưa vì đoạn thẳng sẽ không bao giờ nhận ra trị âm. Và đến đây thầy chỉ việc giải là 4 bằng trị tuyệt đối của trừ 4 trên m hay trị đối của m bằng 1. Chúng ta sẽ giải ra được m bằng 1 và m bằng trừ 1. Và nhớ nhé, thỏa mãn điều kiện. Vì mình có cái m khác không mà rất nhiều bạn tiếc chỗ m âm 1 <laughs> vậy kết luận cho thầy được chưa qua bài này các con lớp 8 phải chú ý đừng quá xa đà vào những cái dạng mà chú trọng con phải ôn hết vì bài toán này thực sự không khó nhưng thầy giận nhận một số tin của anh chị học khá là con con quen rồi tại vì con chỉ tập trung vào vs con chỉ tập trung vào tương giao parabol đường thẳng mà quên cái dạng giao điểm hàm mực nhất cấu trúc chương trình và chúng ta bám sát những cái gì thầy cô trong cấu trúc chương trình thầy cô dạy không học trọng tâm được quá sâu được chưa và các bạn xem kỹ này lại nhường sân khấu thầy lại nhường sân khấu cho cô thanh lan bài hình trên trên đề hình là tổ của cô thanh lan rồi mời cô thanh lan vâng cảm ơn thầy trung ạ bài hình của chúng mình vâng đề năm nay cũng không phải là khá khó đúng không ạ phân loại ở ý c rất là hay Vâng, ở câu A và câu B rất là cơ bản rồi đúng không? Cô cho mình cùng nhau đọc lại đề này nhé. Cho tam giác ABC, tam giác này là tam giác nhọn. Ok chưa? Đường cao BE, đường cao BE. H và K lần lượt là chân đường vuông góc kể từ điểm E tới các đường thẳng AB và BC. Đề bài đầu đặt ra câu hỏi đầu tiên đó là chứng minh tứ giác BH EK là tứ giác nội tiếp. Một câu hỏi gặp thường xuyên trong quá trình ôn tập đúng không nào? Và chứng minh tứ giác nội tiết thì có những cách mà các bạn đã nắm bắt rất là kỹ rồi. Vâng, thế thì ở đây là câu hỏi đầu tiên đặt ra. Ta đi vẽ hình nhé, các bạn chú ý này. Vẽ hình. Ta sẽ có là tam giác ABC, đường cao BE và KH lần lượt là hình chiếu của điểm E trên BC và trên à trên AB. Câu hỏi đầu tiên đặt ra đó là chứng minh tứ giác nào các bạn? À tứ giác BH EK là tứ giác nội tiếp câu này là câu ưu ái nhất rồi đúng không ạ vâng thế thì các bạn thấy ngay đó là gì ạ à h và k lần lượt là hình chiếu của ái của điểm e trên cạnh ab và trên cạnh à cạnh bc thì lúc này ta sẽ được he vuông góc với ab và ek vuông góc với bc có vuông góc suy đá 90 vậy ta sẽ có góc e h b bằng 90 độ và hoàn toàn tương tự ta có góc B, E là bằng 90 độ, đúng không ạ? Vâng, và một điều đặc biệt là đỉnh H và đỉnh K là thuộc hai đỉnh đối nhau của tứ giác BHE à EK. Đặc biệt hơn đó là tổng hai góc ở vị trí đối nhau này là bằng 180 độ dẫn tới tứ giác của mình là tứ giác nội tiếp theo dấu hiệu nhẫn à nhận biết đúng không nào? Câu rất là ưu ái cho các bạn học sinh Hà Nội rồi đúng không? Vâng, đó là câu A. Được không ạ? Ta đi vào câu B. Câu B của mình là gì ạ? Câu số 2 đó là chứng minh BH nhân với BA bằng BK nhân với BC. Đúng không? Thế thì thực ra mà nói đối với bài này, câu này cũng là một câu khá là nhẹ đúng không ạ? Thế thì các bạn thấy rằng là BE vuông góc với AC tạo ra cho ta hai tam giác vuông đó là tam giác BEA và tam giác BE à, BEC. Thế thì hệ thức lượng trong tam giác vuông sử dụng tối ưu đúng không ạ? Và thực ra ở chương trình lớp 8, cuối chương trình lớp 8 thì các em chương trình lớp 8 đầu vào chương trình lớp 9 các bạn chứng minh ngon lành luôn, đúng không ạ? Vâng, nếu như chương trình lớp 8 vào lớp 9 thì các em định hướng theo tam giác đồng dạng. Còn đối với các anh chị lớp 9 thì ta sử dụng theo hệ thức giữa cạnh và đường cao trong tam giác vuông. Thì các bạn sẽ chứng minh được là BH nhân với BA bằng gì ạ? À, BH nhân BA. Câu số 2, các con sẽ chứng minh được là gì ạ? BH nhân với BA chính là bằng gì? À, BE bình. Đúng không ạ? BE bình. Cô xin phép là cô sẽ định hướng thôi chứ không phải là trình bày trọn vẹn một bài hình như trong các con đi thi. Các con lưu ý nhé. Tiếp theo là các con sẽ định hướng được là BK nhân với BC chính là bằng BE bình với bài toán mà liên quan đến định cái đẳng thức như thế này thì cái đầu tiên các con nghĩ đến đó là tam giác đồng dạng tiếp theo đó là hệ thức lượng trong tam giác vuông tiếp theo nữa đó là tính chất phân giác trong phân giác ngoài và tiếp theo nữa đó là định lý Talet có những bài toán khó là nó nhào hai ba bốn cái đấy lại với nhau đúng không ạ rất khó hơn đúng không tức là bắt mình phải tư duy suy luận và tìm ra hướng đi cho bài à bài toán hoàn toàn tương tự ta chứng minh được BK nhân với à nhân với BC chính là bằng BE à BE bình tất cả lấy từ hệ thức lượng trong tam giác à tam giác vuông và kết luận chúng mình sẽ chứng minh được là BH nhân với à nhân với BA chính là bằng BK nhân với à BC và nó là điều cần phải chứng à chứng minh. Vâng, cô cho mình đã định hướng đến câu số 2. Vâng, và cuối cùng cô cho mình cùng nhau vào câu số 3. Câu số 3 là gì ạ? Gọi F là chân đường vuông góc kẻ từ đỉnh C, kẻ từ đỉnh C tới cạnh AB. Được chưa ạ? Tới cạnh AB. Và Y là trung điểm của EF. Y là trung điểm của e F. Và đề bài đặt ra câu hỏi là gì ạ? Chứng minh H, đúng không ạ? H, I, K thẳng hàng. H, I, K thẳng hàng. Được chưa? Điểm Y à, hơi hơi chạy lung tung tí nhỉ <laughs> không sao đúng không ạ à, hơi sơ sánh một chút xíu các bạn thông cảm nhé thế thì ở đây là chứng minh hik thẳng hàng đúng không thế thì làm thế nào để chứng minh ba điểm thẳng hàng có rất là nhiều cách đúng không nhỉ cùng vuông góc tự qua một điểm đúng không ạ ta vẽ được một và chỉ một đường thẳng đi qua điểm đó và vuông góc với đường thẳng đã cho nếu như ta vẽ hai đường thì hai đường thẳng đó phải trúng à trùng nhau có rất nhiều cách sử dụng tính đặc biệt của giao điểm hai đường chéo của một tứ giác đặc à đặc biệt. Vâng, với bài toán này thì ta định hướng như thế nào? Các bạn cùng theo dõi nhé. Thế thì các bạn ơi, tam giác EHF là tam giác vuông. Đó, tam giác vuông. Vuông tại đâu? À vuông tại H, đúng không nào? Và điều đặc biệt là điểm Y của mình lại là trung điểm của EF. Đó, trung điểm. Và điều định lý trong tam giác vuông là gì ạ? Trong tam giác vuông, đường trung tuyến ứng với cạnh huyền thì bằng à, bằng nửa cạnh huyền thì lúc này ta sẽ có tam giác IFH là tam giác cân tại đâu? À cân tại Y đúng không ạ? Vâng, lúc này cô sẽ chứng minh được góc FHI bằng với góc HFI đúng không ạ? Theo tam giác cân thì hai góc ở đấy là bằng nhau. Nếu bây giờ cô Loan chứng minh được góc FHI đúng không ạ? Bằng với góc FHK thì lúc đấy HIK thẳng hàng. Vì sao thế? Vì trên cùng một nửa mặt phẳng bờ là đường thẳng HB, đúng không ạ? Thì ta có góc FHI hay góc BHI bằng với góc BHK thì lúc này được khẳng định rằng là THI trùng với THK và dẫn tới ba điểm HIK thẳng hàng. Đấy, vấn đề đó là đặt ra chỗ đó. Thế thì bây giờ ta chứng minh bằng cách nào để được góc FHI bằng với góc BHK? à BHK đó vấn đề nó nằm ở chỗ đó các bạn ạ các bạn quan sát lại ở câu số mấy nhỉ à câu số 2 các bạn chứng minh được BH nhân với BA bằng với BK nhân với B à BC bạn sẽ chứng minh được tam giác đống à đồng dạng tam giác nào các bạn đó là tam giác BHK đồng dạng với tam giác B C à A đúng không nào thế thì lúc này ta sẽ suy ra được góc b HK đúng chưa? Bằng với góc à bằng với góc ACB. Đó. Thế thì cô xin phép định hướng luôn. Ta đi câu 3. Đúng không ạ? Từ từ đâu à từ BH nhân với BA bằng với BK nhân với BC. Được chưa? Các bạn sẽ chứng minh được tam giác nào nhỉ? À, tam giác BHK Đúng không ạ? Đồng dạng với tam giác. Tam giác nào? À BHK sẽ là đồng dạng với tam giác BCA theo trường hợp gì? Cạnh góc cạnh, đúng không nhỉ? BCA theo trường hợp cạnh góc cạnh, đúng không? Và từ đó các bạn sẽ suy được là góc nào ạ? À, góc BHK bằng với à góc ACB. Đúng chưa nào? Ờ, à, hai góc tướng, hai góc tương ứng, được chưa? cô xin phép suy ngược nhé. Thế thì khi đó ta chứng minh được góc BHK bằng với góc C rồi. Đúng không ạ? Mà BHI lại bằng góc HFI rồi. Thế bây giờ vấn đề của ta là cần phải có góc BHK bằng với góc BHI cơ. Đó. Vậy bây giờ cô trò mình lại cùng nhau tìm hiểu tiếp. Đó là gì ạ? Bây giờ thông qua cái góc F nhỏ đó là HFI. Đúng không nào? HFI liệu gốc HFI có bằng gốc ACB hay không đó các bạn quan sát nhé rồi các bạn để ý cho cô Loan này tứ giác B F E C có gì đặc biệt à có góc BFC bằng với góc BEC cùng bằng bao nhiêu độ ạ cùng bằng 90 độ đúng không nào cùng bằng 90 độ từ vuông góc suy ra 90 mà hai góc này thuộc hai đỉnh đỉnh nào đỉnh E và đỉnh F liên tiếp đúng không ạ? Liên tiếp cùng nhìn cạnh BC dưới một góc 90 độ, đúng không? Dĩ nhiên ta sẽ chứng minh được tứ giác BFEC là tứ giác nội tiếp, được chưa? Các bạn sẽ chứng minh được, chứng minh tứ giác nào đấy ạ? À? tứ giác BFEC nội tiếp, đúng không? Mà tứ giác nội tiếp rồi thì các bạn sẽ chứng minh được góc ACB bằng với góc HFE. Vì sao thế? Vì cùng bù với góc nào đây À cùng bù với góc B F À B F E Đúng không nhỉ? Tứ giác nội tiếp thì tổng hai góc đối bằng 180 ấy, à 180 độ. Thế thì lúc này cô sẽ suy ra được góc nào? À góc H F HFI đúng không ạ? À? HFI cũng chính là góc H F À H F E Bằng với góc nào đây? C À A C B Vì sao? Nó là cùng bù. Cùng bù với góc nào đây ạ? À được chưa? Góc BFE các bạn ạ. BFE đúng không nào? Đó. Các bạn thấy rằng là một ý nữa đó là bạn phải nêu ra được tam giác H I F là tam giác cân tại đâu? À cân tại đỉnh à đỉnh Y. Các bạn chứng minh giúp cô là tam giác HFI cân tại đâu ạ? À cân tại cân tại Y. Thì lúc này ta sẽ được góc FH gì ạ? FHK đúng không? FHI chính là FHK bằng với góc HK HFI đúng không ạ? HFI đúng không? Vâng, cái này là từ 1 2 đúng không ạ? Cô xin phép ký hai trên này nhé. Và 3. Vậy từ 1 2 và 3 chúng mình suy ra được góc gì ạ? Góc FHI đúng không ạ? FHI suy ra FHI bằng với góc nào đấy ạ? A bằng với FH à, FHK Các bạn nhớ cho cô phải lý luận là gì ạ? Vì tia HI và tia HK thuộc cùng một nửa mặt phẳng bờ là đường thẳng nào ạ? Bờ chứa đường thẳng AB hoặc HB đúng không? Từ đó suy ra được HI trùng với HK và dẫn tới HIK thẳng hàng đúng không? Vâng, đề hình không khó, phân loại ở câu C. Các bạn tinh ý một chút dựa vào tứ giác nội tiếp, dựa vào định lý trong tam giác vuông đường trung tuyến ứng với cạnh huyền thì bằng nửa cạnh huyền đúng không ạ? Và một số kiến thức liên quan đến chứng minh ba điểm thắng à thẳng hàng. Vâng, cô cho mình cô kết thúc bài số hình bài hình đúng không ạ? Ở đây nhé. Và bây giờ cô xin phép nhường sân khấu cho thầy Trung. <clears throat> bài năm này của Sở Nội này rất hay. Có rất nhiều cách giải của bài này. À, và trong chương trình này thầy trong buổi livestream này thầy sẽ còn hai cách đi. Có rất nhiều cách nhá. Nhưng mà cách gì thì cách Thì đầu tiên chúng ta phải đặt, điều kiện Đó là x phải lớn hơn hoặc bằng 2 phần 3 đã Đúng không? Và có một cái nhận định mà chắc bạn nào cũng nhận định được là chúng ta sẽ có được cái x bằng 1 là nghiệm. Chúng ta định hướng được x bằng 1 là nghiệm đã. Rồi, hướng mà là x bằng 1 thì cách đầu tiên thầy sẽ sử dụng bất đẳng thức Cauchy cách 1. Có x bằng 1 có nghĩa là điểm rơi tại 1 đúng không? Thì căn x là căn của 1 bằng 1. Vậy thầy sẽ áp dụng Cauchy, áp dụng bất đẳng thức Cauchy. Áp dụng thầy viết tắt một tí bất đẳng thức Cauchy. Rồi, bộ đầu tiên là 1 cộng với căn x. 1 cộng với căn x 1 cộng x đi Cái này sẽ lớn hơn hoặc bằng 2 căn x Được chưa Tiếp này 1 cộng với căn của 3x trừ 2 1 cộng với 3x trừ 2 Thầy cứ viết quen tay Lớn hơn bằng 2 nhân với căn của 3x trừ 2 Thế cộng hai vế vào nhá Cộng hai vế vào Thì sẽ có 4x lớn hơn hoặc bằng 2 nhân căn x cộng căn của 3x trừ 2. Rồi. Đây chính là vế trái chia cho 2. Vậy chúng ta có vế trái của mình bé hơn hoặc bằng 2x. Mà vế phải của mình là gì? Vế phải của mình bằng gì đây? Vế phải của mình là x bình cộng 1. Thì cũng lớn hơn hoặc bằng 2x thôi đúng không? Đây cũng dùng bất đẳng thức câu C. Vậy có nghĩa là vế trái bé hơn bằng 2x bé hơn bằng vế phải. Vậy thầy sẽ có vế trái bằng vế phải. Khi và chỉ khi vế trái bằng 2x và vế phải cũng phải bằng 2x. Và các bạn sẽ giải ra được x bằng 1. Được không? Cách đầu tiên rất đơn giản, câu C cái mấu chốt của cố chỉ chỗ này là các bạn tìm được cái điểm rơi tại x bằng một thì chúng ta sẽ ghép được và cách hai cách hai là rất nhiều bạn làm các bạn tìm ra x bằng một rồi các bạn nhân lên hầm được chưa các bạn thêm bớt vào thành căn x trừ một này cộng với và đến đây rất nhiều bạn nhắn này thầy ơi con làm ra được nghiệm bằng một và không làm được tiếp không làm tiếp vì sao vì các bạn nhân hợp cái biểu thức lập bên trong vẫn còn một nghiệm là một nữa vâng, và bài này nó có nghiệm kép tại căn x bằng một vậy không chỉ là liên hợp một ở x bằng một mà chúng ta phải có nhân tử căn x trừ một tất cả bình vậy đến đây chúng ta bỏ không làm nữa và thầy sẽ chữa nhá thầy nhận ra nó có nghiệm kép đúng không bây giờ thầy phải đưa hàng thức thôi thì nhân hai lên thầy nhân hai lên là hai căn x này cộng với lại hai nhân căn của 3x trừ 2 này bằng 2x bình cộng 2. Thôi chuyển hết sang vế này đi. 2x bình cộng 2 trừ 2 căn x trừ đi 2 nhân căn của 3x trừ 2 bằng 0. Cái này hai căn x đúng không? Thêm bớt một tí. x này trừ 2 căn x cộng 1 đúng không? Các lại thêm bớt một tí cộng với 3x trừ 2 này trừ 2 căn của 3x trừ 2 cộng 1. Còn thừa cái gì? 2x bình. Số là bao nhiêu? Cộng 4x là phải bớt đi 4x. Số là còn cộng 2. Và đến đây thầy Trung đã được ba cái tổng bình phương. Đó là căn x trừ 1 tất cả bình cộng với căn của 3x trừ 2 trừ 1 tất cả mình cộng với 2 nhân x trừ 1 tất cả mình cho từng biểu thức 1 bằng 0 chúng ta sẽ giải ra được x bằng 1. Đó. Nhớ cái lệnh thỏa mãn điều kiện nhá. Vậy câu 5 của đề sở hội cũng rất vui đúng không? Rất hay. Các bạn tư duy được thì đều làm được. Còn nhiều bạn ờ, đến chỗ này được một nghĩa là một không biết có điểm hay không thì đợi đáp án chính thức của sở sẽ rõ rồi và nghỉ trưa chuẩn bị kỳ thi tiếp theo và các bạn thi xong rồi chúng ta tận hưởng nghỉ hè thầy và cô Thanh Loan chúc các con được kết quả cao trong kỳ thi vào 10 và đỗ trường mình mong muốn chào con hẹn lại các con trong chuỗi bài giảng của thầy Lê Hải Trung cô Thanh Loan và tập thể giáo viên tôi Hà Chiếu Hen thân chào hẹn gặp lại